lúc này thì linh kiện của nó gồm có một cái nắp khói này hai cái vòng để đặt kia hai cái ờ, đầu chia lửa bằng nắp này một cặp kia ngoài ra phía dưới và đằng sau của bếp cũng đã được một lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột chạy vào địa điểm của chúng ta tôi sẽ bật hết bếp lên cho các bạn xem luôn hộp nướng có vị nướng làm từ nóc mâm nướng được sơn chính điện chống dính đây ngọn lửa cháy xanh đẹp bây giờ tôi sẽ mở nhỏ lửa lại để mô phỏng cái tính năng à, an toàn của bếp là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ mở nhìn mở nhỏ lửa lại để dễ thổi hơn từ 5 cho đến 7 giây khi bếp nó nhận được tín hiệu tắt lửa thì bếp nó sẽ khóa ga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 hai bếp của tôi đều đã khóa ga đây thực hiện cái tính năng khóa ga khi nước cạnh nồi thành công dù công tắc vẫn đang mở để khắc phục tình để ờ, giúp cho các bạn khắc phục vấn đề về pin để các bạn sử dụng bếp nó ờ, hiệu quả hơn thì đối với bếp này chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn một cục dây nguồn 3V đây một cục dây nguồn 3V để các bạn có thể cắm trực tiếp vào bếp như thế này đây cắm trực tiếp vào dây điện 220 ở nhà để sử dụng đây tôi lấy pin ra bếp đất sử dụng nguồn 3V hoạt động bình thường đấy cái cục nguồn 3V này các bạn có thể cắm trực tiếp từ bếp vào điện 220 ở nhà để sử dụng mà không cần sử dụng qua pin nhưng mà cái cục nguồn 3V này á, nó có một cái yếu điểm là khi mà trường hợp mà khu, khu vực chúng ta sống á, nó bị cúp điện thì chúng ta sẽ không có sử dụng được vì thế chúng sẽ tặng kèm cho các bạn một cặp pin nội địa Nhật để dự phòng pin này thì các bạn có thể sử dụng liên tục với bếp được khoảng từ 4 tháng rưỡi cho đến 5 tháng chúng tôi tặng các bạn cặp pin này để dự phòng trong trường hợp ví dụ bình thường á, thì chúng ta có thể lắp cặp pin vào đây luôn để mà chúng ta sử dụng thì bình thường á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 thì các bạn có thể mua thêm một cái thiết bị ổ cắm hẹn giờ này giá của nó là 100 à, giá của nó là 80 ngàn một cái để sử dụng rất là đơn giản các bạn chỉ việc lấy cái ổ cắm hẹn giờ chúng ta cắm à, vào cục nguồn Bravo này rồi chúng ta cắm vào ổ điện thôi ở đây các bạn có thể chỉnh tối đa được 90 phút nhưng mà tôi chỉnh 2 phút thôi để thử chức năng hẹn giờ sau đó tôi bật bếp lên bước cuối cùng thì tôi sẽ lấy pin ra để bếp cho không nó không các bạn lưu ý là phải lấy pin ra